Hồng trần cuồn cuộn, ai cũng ao ước được công thành danh toại, dạng sự thông dong. Vì lẽ đó mà có người bôn ba khắp chốn, những mong tìm nơi phong thủy bảo địa để cải mệnh cho mình và con cháu đời sau. Họ cứ ngỡ tầm long yểm mạch là có thể thay đổi mệnh trời mà nào đâu biết. Phong thủy tốt nhất chính là dưỡng tâm. Vào thời nhà Thanh, ở huyện Thiệp tỉnh An Huy có một vị phú ông họ Từ khi thân nhân qua đời và cần nơi chôn cất, ông từ đã đi khắp nơi tìm thế đất phong thủy. Nhưng dù đã lặn lội qua núi Nam Bể Bắc, dạo qua hết núi cao đèo rộng nhưng ông vẫn chưa tìm được mảnh đất nào ưng ý. Một lần, khi tình cờ đi ngang qua gian nhà tranh của một người tiều phu nọ, ông từng nghe thấy có thầy phong thủy nói rằng Thế đất này có núi bao quanh, phong tàn khí tụ, đích thực là một nơi phong thủy đại dưỡng Ông tự nghe xong bèn hỏi Thầy nói đất này đại dường Thế vì sao người ở đây lại bần cùng nghèo khổ như thế này Thầy phong thủy cười kha kha đáp lại Là vì mảnh đất này chỉ thích hợp với âm trạch Không phù hợp cho dương trạch đó thôi Ông tự cho rằng đây là nơi lý tưởng để mai táng một phần Bèn cho người đến gặp vị tiểu phu kia và ngỏ ý muốn mua lại mảnh đất mà ông ta đang sống Ông lão đáp đây là đất đai tổ tiên để lại Cho dù có trả cả núi vàng biển bạc thì lão đây cũng không thể bán Lúc ấy, trong nhà ông Từ có một vị thực khách họ Chu Thời cổ đại, thực khách là người sống gửi thân trong gia đình quyền quý Thường giúp chủ nhân trụ tính mọi việc Chu tiên sinh vốn là người đa mưu túc kế Có tài ăn nói và luôn biết cách thu phục lòng người nhưng dẫu có dùng hết vốn liếng thì anh ta vẫn không cách nào thuyết phục lão tiều phu được bất đắc dĩ chu tiên sinh đành cáo từ ra về nhưng vừa ra đến cửa anh ta bỗng thấy một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đang gánh củi trở về chu bèn hỏi đây có phải là viên ngọc minh châu của nhà ta không ông lão đáp giờ chồng lão không có con nối giỏi mà chỉ có một mụn con gái ấy thôi Chu tiên sinh hí hưởng trở về thưa giới chủ nhân Lão gia, tôi có diệu kế này đảm bảo sẽ giúp lão gia được như ý Nhà lão ấy có một cô con gái cũng trạc tuổi công tử út nhà ta Hơn nữa lại chưa xuất giá, cũng chưa hề hứa gả cho ai Lão gia nghĩ xem, sao ta không nhân cơ hội này kiếm một nàng dâu Gián đã đóng thuyền thì muốn gì mà không được Lúc ấy chẳng phải việc này sẽ dễ như trở bằng tay sao Ông tự nói Gì chứ Lão ta chỉ là kẻ đốn củi Sao có thể thông gia với nhà ta được Chu Tiên sinh đáp Ngài hà tất phải câu nệ như thế Quan trọng là Ngọc về với chủ Khi đã có trong tay mảnh đất ấy rồi Thì chuyện cô ta ở hai đi đều tùy ngài định đoạt Ông tự cho là phải Bèn phái Chu đến làm mối Ngõ ý kết thông gia Ban đầu ông lão tiểu phu cho rằng gia cảnh hai bên không môn đang hộ đối nên một mực cự tuyệt nhưng sau đó vì nể chu tiên sinh năm lần bảy lượt tới cầu thân lời lẽ cũng có vẻ hòa nhã chân thành nên ông mới thuận lòng hôn sự chẳng mấy chốc cũng được cử hành chóng vánh Nhà họ từ dội đã tổ chức hôn lễ không phải vì muốn đôi trẻ sớm thành thân mà là vì còn có mưu đồ khác Nhưng vợ chồng ông lão tiều phu cả đời nghèo khổ không biết rõ về quy cách lễ nghi trong các nhà quyền quý, cũng không khắc khe đòi hỏi. Họ cho rằng để con gái sớm có nơi có chốn, tìm được đấng lang quân như ý mới là tâm nguyện cả đời của mình. Sau khi hai nhà kết thông gia, ông tự nói với lão tiều phu Nhà tôi còn rất nhiều gian phòng trống, sao ông bà không dọn đến ở đó? Ái nữ nhà ta vừa mới thành thân, nếu sáng tối đều được gặp cha mẹ thì sẽ không còn gì phải lo lắng nữa rồi Ông lão vô cùng cảm động Và vì thương con nên đã bàn với vợ chuyển đến sống ở nhà họ từ Thời gian đầu, ông từ giờ tiếp đãi vợ chồng thông gia như bạn bè thân thích Đến khi quen thân và thấy cơ hội đã chín mùi Ông bèn nhắc lại chuyện mảnh đất năm xưa Ông lão tiều phu không nghĩ ngợi gì mà chỉ vui vẻ nói chúng ta đã thành thông gia, ngài đừng nên khách khí thế làm gì. Gia nhà dục nát ấy đến nay vẫn bỏ không, vậy hãy coi đó là món quà tôi tặng cho ngài đi. Cuối cùng, ông Từ cũng có được mảnh đất mà ông Hằng mơ ước bấy lâu. Nhà họ Từ bèn chọn ngày lành tháng tốt, tìm thầy phong thủy định quyệt đào hố. Sau khi đào sâu xuống ba thước thì thấy một bia đá bị khuyết một góc, trên mặt bi viết. Cư thử tuyệt, tán thử cát, cư trú ở đây thì nghèo khổ tuyệt tử tuyệt tôn mai táng ở đây thì may mắn tốt lành mãi đến lúc này ông từ mới hiểu vì sao thầy phong thủy nói nơi này chỉ phù hợp cho ăn táng mộ phần không thích hợp cho người còn sống từ khi hạ táng tại mảnh đất ấy nhà họ từ càng ngày càng ăn nên làm ra phát lộc phát tài trở thành gia tộc giàu có trong vùng ông từ cũng nhân cơ hội dung tiền mua quan bán tước để con trưởng một bước làm huyền lệnh thiểm Tây, còn con trai thứ thì đỗ đạt trong kỳ thi hương. Cứ như vậy, nhà họ từ đã trở thành gia đình quan chức nước tiếng tại địa phương. Còn cậu con trai thứ ba, cũng chính là con rể của ông lão tiểu phu thì suốt ngày ăn chơi đàn điếm, thường hay qua lại chốn thanh lâu, cũng không ngần ngại rước ả ca kỹ về làm tiểu thiếp. Khi vợ chính vừa mới bày tỏ chút ý kiến, cậu ta liền trở mặt lạnh lùng ruồng rẫy khiến quan hệ vợ chồng gần như tan dở cô con gái của người tiều phu không còn cách nào khác đành thưa rõ mọi chuyện với cha mẹ chồng nhưng ông từ không những không quan tâm mà còn buông lời mai mỉa cái thứ sinh ra trong gia đình thấp kém như ngươi thì biết gì đầu óc nông cạn thiển cận mà cũng đòi lên mặt dạy đời sao con trai ta là công tử đại gia nay ngủ chỗ nọ mai nghỉ chỗ kia là chuyện rất bình thường dẫu có tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường tình Sao có thể lấy một á con nhà nông làm vợ lẽ được Người tiểu kiếp thấy ông từ bên giật mình nên lại càng thêm hống hách Ngày nào cũng nói xấu vợ cả trước mặt chồng Không những thế còn bị đặt những điều không ai thấy hồng du cáo hãm hại nàng Cô con gái của ông lão tiểu phu bị du hãm mà không cách nào thanh minh nên trong lòng âu sầu buồn bã Ngày càng héo hon tiều tụy rồi qua đời người mẹ già mất con quá đau buồn nên cũng sớm từ trần. Còn ông lão tiều phu thì bị đuổi ra đường, đành thất thểu lê từng bước trở về căn nhà cũ xưa kia. Ông khuỵu xuống bên ngôi mộ mới của nhà họ từ rồi khóc lóc thống thiết, cuối cùng vì quá bi phẫn mà lìa đời. Một gia đình gì vậy mà nát tan. Một ngày nọ trời nổi giông bão, tiếng sét đùng đoàn trúng vào phần mộ nhà họ từ khiến mộ quyệt nổi lên, hơn nữa còn đánh dở quan tài. Ông từ hay tin, bất đắc dĩ phải sai người thay áo quan mới rồi lại đem chôn cất một lần nữa. Khi đào sâu xuống, người ta thấy dưới lòng đất có một mảnh bia đá, trên đó khắc dòng chữ Nghĩa tắc cát, bất nghĩa tác tuyệt, người có nghĩa thì được may mắn cát tường, kẻ bất nghĩa thì tuyệt tận tuyệt tôn. Thì ra, đây là đoạn văn tự tiếp theo đồng thời cũng là mảnh vỡ thất lạc của tấm bia năm xưa. Sau khi cải táng, người con trai thứ ba nhà họ từ không rõ nguyên nhân gì bỗng đột ngột qua đời. Đến năm thứ hai, người con trai thứ lên kinh thành tham gia lễ bộ thí, nhưng mới đi được nửa đường thì bất ngờ ngã xe mà chết. Người con trai trưởng làm quan ở Thiểm Tây, vì chiếm hữu quân lương phi pháp mà bị xử tử hình. Từ gia từng một thời khét tiếng trong vùng đến nay chỉ trong chớp mắt đã luận bại, tuyệt tử tuyệt tôn. Ông từ phải sống cô độc những năm cuối đời không nơi nương tựa, trôi dạt nay đây mai đó, sống lưu lạc bơ dơ, cuối cùng quá ưu phẫn bi thương mà chết. Còn người thực khách họ Chu thì sao? Một lần tình cờ đi qua phần mộ của Từ Gia, Chu tiên sinh thấp thoáng nhìn thấy ông lão tiều phu chắp tay hành lễ với mình rồi quay người vào trong ngôi nhà cũ nát. Anh ta thất kinh bừng tỉnh và hoảng loạn chạy thẳng về nhà Kể với gia nhân những gì mình chứng kiến Lời chưa nói xong Chu Tiên Sinh bỗng kêu lên Ông lão đốn củi đến rồi Rồi nôn ra máu mà chết Đông hồ cư sĩ tiền nhân phu đời minh có thơ rằng Tầm sang bổn bất di thân mưu Đại bán đa nhân phú quý cầu Khẳng tính nhân gian hảo phong thủy Sân đầu bất tại tại tâm đầu Tạm dịch Vào núi chẳng phải chuyện hôn nhân Bởi cầu phú quý giả ân cần Tin rằng nhân gian phong thủy tốt Chẳng ở núi non ở trong tâm Lại có nhà phong thủy giết Hành quá tiền sang hữu hậu sang Tầm long bất chiến hữu không hoàng Tưởng ứng tương khứ vô đa lộ chỉ tại linh đài phương thốn giang tam dịch đi hết núi trước lại núi sau khắp chốn long mạch chẳng thấy đâu linh ứng tìm đường không nhiều lối nào hay ở tại chính tâm này rất nhiều người tin rằng phong thủy dưỡng nhân nhưng ít ai biết rằng nhân dưỡng phong thủy cho dù có tầm long yểm mạch thì phong thủy bảo địa cũng chỉ khởi tác dụng với người có đất và sống nhân nghĩa. Còn những kẻ thất đất lại bất nhân bất nghĩa thì cho dù tìm được thế đất tốt, có được nơi phong thủy thịnh vượng thì cũng sẽ sớm luận bại thân bại danh liệt. Người ta vẫn nói đất năng thắng số và phong thủy tốt nhất chính là dưỡng tâm là gì vậy? Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Hiếu không báo dạy con vô ích Đức không tu, phong thủy bất linh Nhân sinh tại thế, dạng sự tùy tâm Phúc lộc quả căn, thảy đều do từ thân tạo dựng Hiếu không tròn, dạy con nào có ích Đức không dung, phong thủy để làm chi Hiếu không tròn, dạy con vô ích Chuyện kể rằng trước đây có một người đàn ông Giờ mất sớm sợ cảnh mẹ kế con chồng sẽ làm khổ con nên ông không đi thêm bước nữa mà đành lòng ở về chịu cảnh gà trống nuôi con. Sau bao năm vất vả nuôi con khôn lớn, cuối cùng người con trai của ông cũng đã trưởng thành, lập nghiệp trong thành phố. Khi người cha gần đất xa trời, cậu con trai của ông mới đón ông từ quê lên thành phố ở cùng để chăm sóc. Tuy nhiên vì tuổi già sức yếu, tay chân dụng về, run rẩy, bước đi chậm chạp, ông thường xuyên làm bể bát đĩa và rơi giải thức ăn. Sự việc liên tiếp diễn ra một thời gian, điều này đã khiến cô con dâu không hài lòng nói với chồng. Lúc đầu người con trai cũng khuyên nhủ vợ mình nên thông cảm cho Trang nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn. Sau cùng người chồng cũng chiều theo ý vợ, anh con trai kê một chiếc bàn nhỏ ở góc bếp cho cha mình ngồi ăn ở đó, còn bản thân anh ta cùng vợ con thì vui vẻ ngồi ăn trên nhà trên. Mặc dù đã ngồi một mình nhưng do tay chân của ông không tự chủ được Vẫn thường xuyên làm bể bát đĩa Thức ăn rơi giải nên cô con dâu đã thay bát đũa bằng gỗ cho ông ăn Ngồi ăn một mình buồn tuổi Nhiều hôm ông vừa ăn vừa khóc Liếc mắt nhìn lên nhà trên thấy vợ chồng con trai và đứa cháu nội ăn uống vui vẻ Ông muốn được lại gần ông cháu nhưng đáp lại điều đó chỉ là ánh mắt lạnh nhạt và lời cảnh cáo không được lại gần Họ sợ ông làm bẩn quần áo của đứa cháu nội Sự việc cứ như thế âm thầm diễn ra dưới mắt đứa cháu nội mãi cho đến ngày ông mất đi Sau khi ông mất một thời gian, một buổi tối nọ Người con trai ông thấy con mình đang ngồi trên sàn nhà loay quay với hai khúc gỗ dụng Anh ta dịu dàng hỏi con Con bố đang làm gì thế? Đứa bé cũng ngọt ngào đáp lại cha con muốn tự tay làm hai chiếc bát gỗ cho cha mẹ sau này khi bố mẹ già sẽ dùng đến à. Nói xong cậu con trai mỉm cười và quay lại tiếp tục công việc đang gian dở của mình. Nghe con trai đáp dậy người cha như rụng rời chân tay, đầu trắng dáng, trời đất như đảo lộn. Đêm đó anh đã thức trắng đêm, suy nghĩ về những gì mình đã làm, mọi sự hối hận đều đã muộn màng. Kỳ thực cây vẫn nhờ gốc, lá tốt nhờ cành, trong xã hội thực tế có vô số những gia đình con cái bỏ mặc cha và mẹ yếu Họ chỉ biết ngày đêm dung dáng chăm lo cho con mình Cứ nghĩ chăm con để mong một ngày con khôn lớn sẽ đền đáp mẹ cha Họ đã quên mất rằng cha mẹ mới chính là cội nguồn của phúc phận Chính cách họ đối xử với cha mẹ mình mới là thứ quyết định hậu dẫn cho bản thân Đức không tu, phong thủy bất linh Năm 1141 thời Nam Tống Nhạc Phi và con trai Nhạc Dân bị gian thần Tần Cối Hạ đột giết tại đình Phong Ba Vụ án quan thảm khốc của ông từ đó đi vào sử sách khiến muôn dân căm phẫn Trong ghi chép của cổ thư phong thủy thì Tần Cối từng ép buộc vị thầy phong thủy nổi tiếng lúc bấy giờ là lại bố y tìm cho mình dùng đất phong thủy tốt để an táng tổ tông Với tham vọng có thể truy cầu phúc lộc và xưng dương xưng bá sau này thầy phong thủy bị tần cối ép bước cuối cùng đã tìm được một mảnh đất cát lên chi địa rồi bố trí long nguyệt. Nhưng lúc chuẩn bị rời đi ông liền nói Mảnh đất này rất đẹp, nếu không phát thì không còn gì gọi là phong thủy địa lý nữa. Nhưng mà nếu phát thì trên đời này không còn thiên lý. Căn cứ theo phong thủy dịch lý học thì địa lý là nói đến nguyên lý dịch chuyển long mạch của thế đất thầy phong thủy căn cứ theo thế đất mà tính toán tìm ra được long mạch của khu đất xem chỗ nào tụ được nhiều khí tốt rồi chỉ cho người ta ăn táng mộ phần tổ tiên ở đó nhằm lợi dụng linh khí của núi sông đại địa chuyển dường khí vào gia tộc người chủ làm được như vậy thì gia đình đó không thể không phát nếu không đạo lý thiên địa chi linh đều trở thành thứ lừa gạt người đời nhưng nói đi cũng cần nói lại phàm trên đời mọi thứ đều có thiên lý tuần hoàn chế ước Dĩ như theo mệnh số để phân tích, Tần Cối là một người nham hiểm tàn ác, hãm hại trung lương như vậy mà gia tộc hậu thế vẫn có thể phát tài phát lộc, thăng quan tiến chức thì không còn phù hợp với thiên lý nữa. Vậy nên lúc sắp rời đi lại bố y mới có dự ngôn như vậy. Sau khi tìm được mảnh đất tốt, Tần Cối cho người di chuyển mộ phần tổ tiên đến đó. Không những vậy, y còn dương dương tự đắc cho rằng mình đã làm được một việc đại các đại lợi ngày sau nhất định sẽ gặp hảo sự Vậy nên bèn cấu kết với viên bang Mộng tưởng sau khi thành công sẽ được phong dương phong hầu Đời đời hưởng phúc lộc vinh hoa phú quý Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính Sau khi tần cuối chuyển một phần tổ tiên về đó không lâu Thì bỗng một đêm mưa to gió lớn Sấm gian chớp giật, trời đất chuyển mình Núi sông như đảo lộn khiến cho long mạch dịch chuyển